À, xin chào các anh chị người đầu tư thì à, tuần tới là tuần từ à, ngày mùng 6 ngày mùng 6 tháng 5 đến ngày à, 10 tháng 5 thì à, hôm nay à, mình xin làm mình giới thiệu một số video về cách à, nhìn thị trường của mình thì đầu tiên đó, thì thị trường hiện tại mình xác nhận à, là nó đã vào một cái pha uptrend từ đáy đi lên rồi đó thì đối với như thị trường như vậy thì các bạn nên à, chọn cổ phiếu như thế nào Việc việc bây giờ không phải là thị trường đang chỉnh sắp tới có chỉnh hay không hay chỉnh bao nhiêu hay là chỉnh thế nào hiện tại là công việc của bạn là trồng cái gì và nuôi con gì hoặc là chọn nuôi con gì và trồng cây nào đúng không đó là cái bài toán à, của bao của à, bao của ông cha ta bao đời này như vậy muốn thoát nghèo cho bạn tìm cái bài toán trồng cái gì và nuôi con gì thì đối với hệ thống đầu tư của của mình nhé mình thì à, theo trường phái tăng trưởng của giống như à, ông William O'Neill và ông à, Mark Minervini á mình thì mình đọc chủ yếu là theo hai trường phái của ông còn các cái các cái trường phái về đầu tư giá trị hay là các đầu tư đường phái về đầu tư theo theo cặp tính cặp tính nhá, thì mình không có biết nha và bạn nào mà hỏi uh, giá trị doanh nghiệp uh, gì gì đó về lâu dài hay là FLC đầu tư được không hay đốt đầu tư được không thì thôi đừng có hỏi mà cũng đừng có comment mà mất công chửi <coughs> à, tiếp theo là mình sẽ đi qua một số nhóm ngành rồi à, các các cái mạng cổ phiếu mà mình nghĩ các bạn nên tập trung vào thời gian gần đây những cái mạng cổ phiếu mà nó sẽ mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại muốn loanh quanh loanh quanh mấy mảng đó thôi cũng không có nhiều đâu hiện tại thị trường hiện tại cũng không có mấy mảng mua được bởi vì à, thị trường hiện tại nó là phá trên từ dưới đáy lên á thì nó giống một người mới ốm dậy á thì cổ và cái à, cái lượng cầu bên dưới á, nó phải lên từ từ từ từ nó sẽ hấp thụ uh, dần dần dần dần các cái lượng uh, số lượng nhà đầu tư bị kẹp hàng ở bên trên cho nên là các cổ phiếu mà thường ở cái cái dưới này, này rất khó để các bạn có thể mua được uh, mua mà rất khó để tăng mạnh được đúng không có rất là nhiều uh, các anh chị nhà đầu tư hiện tại đợt ờ, đợt vừa rồi này mình có rất nhiều anh chị nhà nhà đầu tư bị chết chết rất là nặng chết vì sao chết vì ờ, khi thị trường downtrend nó không cắt chết vì sao chết vì khi mà thị trường downtrend là lại trung bình giá và mua các cái cổ phiếu mà nó cảm tính theo thị trường các nó cảm tính và là không theo uh, không theo một cái logic nào hết đó đúng không mua cổ phiếu cực kỳ cảm tính mà nghe nghe ai đó nói hay là đọc một bài báo nào đó nói rồi uh, số tiền đi mua cũng không biết không thể tìm hiểu coi doanh nghiệp của mình nó như thế nào cũng rất là nguy hiểm rồi đầu tiên là à nhân tiện đây thì mình cũng kể luôn có có chị khách của mình có chị khách là ờ, một bên ờ, của ờ, nói chung là của một người mà bên giới thiệu cho mình nhé ở trong một người đồng nhóm giới thiệu trong room giới thiệu cho mình một vị khách à, chị hình ảnh âm tài khoản rất là nặng chị là âm tài khoản rốt vì mất rốt một tỷ mua rốt ngay từ vùng đỉnh ngay từ vùng đỉnh mà nhìn vẫn giữ đến thời điểm hiện tại nghe nghe câu chuyện của chị kể mà mình rất là đau lòng luôn á chị mua rốt ngay vùng đỉnh này ngay vùng này này mà nghe môi giới của chị ấy mua đây này đây ngay giá 16 này luôn mà chị rốt nó rớt xuống mà rớt phật phát hai phiên này chị không thoát kịp không không biết thường thoát vẫn ôm cổ phiếu à, lúc mà thì à, nghe thông tin anh quyết bị bắt à, bị bắt và bắn trừ cổ phiếu đó thì người ta vẫn khuyên chị bảo họ có nên bán hay không thì bên môi giới kia nói là gì là target của rốt là hai mươi mấy đó đó và chỉ vẫn giữ giữ đến thời điểm hiện tại luôn đó rốt đến vùng này bắt đầu rốt có thành khoản là không bán đi vẫn giữ này nó về ờ, giá đầu đó giá giá 7 năm không bán nó hồi lên ta chín không bán bây giờ dự phát nó về đến đây hiện tại giá ba giá bốn này mà chỉ vào hai mươi sáu ngàn cổ đó nốt hiện tại là chỉ mất đến mấy bây giờ hiện tại giá đâu đó khoảng ba ngàn bốn ngàn mình tính là bốn ngàn là chưa nhiều đi mà giảm gấp bốn lần à trời ơi thật không thể tin nổi luôn và vẫn còn dư kinh khủng thật rốt dòng họ FDC hiện tại luôn ờ, bị uh, bảo diện cách báo là không ờ, không được giao dịch rồi ở một số mã rồi đã đường đi xa qua một số mã mà chị nắm giữ mình thấy rất là kinh ngạc luôn á hoa sen này đây hoa sen rồi, rồi về con hoa sen này á thì nó nó là một pha đào trend từ rất là sớm rồi sớm hơn cả hòa phát nữa vâng, một pha giảm thứ nhất này đây là pha hồi thứ hai một cái pha hồi của nó thôi này pha hồi nhẹ của nó một pha hồi của nó tiếp theo là pha pha giảm thứ hai đấy mà vị trí còn giữ giữ rất là nhiều short đây là một đây cũng chỉ là một phao nhẹ thôi mình nghĩ chắc chắn nó nó một phao giảm nữa bởi vì ngành thép ngành thép sắp tới đây á ngành thép này, này ngành thép hiện ở ờ, ờ, hiện tại nhá ở ờ, hiện tại luôn là về cái lực cái cầu cái lực cầu từ Trung Quốc á, nó chưa có mặc dù Trung Quốc có gói 5 ngàn cái kích thích kinh tế phục hồi phục hồi nhưng mà không phải là phục hồi về ngành bất động sản nhà nó phục hồi về chung về cả về cả nền kinh tế của Trung Quốc bởi vì à, nền kinh tế của à, Trung Quốc vừa trải qua một đợt là gọi là phong tỏa à, phong tỏa nền kinh tế tức là cái chính sách zero covid nó làm ảnh hưởng rất là lớn các cái doanh nghiệp vận tải hầu hết đa số các ngành nghề là bị đứng bị gọi là ngấp ngoại giống như cái gói năm 000 tỷ này Trung Quốc có tưởng tượng các bạn giống như cái gói mà chính phủ bơm ra đợt vừa rồi của Việt Nam mình nhé Đấy tuy nhiên cái hiệu quả à, của từ gói 5.000 tỷ này á, nó đến trong nhóm ngành mà sử dụng thép nhiều của Trung Quốc mình nghĩ là nó chưa có nhiều đúng không nhóm bất động sản này cũng chưa có nhiều đấy thì sắp tới thì mình nghĩ giá thép vẫn tiếp tục chỉ cắm đầu thôi giá thép vẫn tiếp tục cắm cắm đầu à, ờ, và hiện tại một điều nữa là có do cái cái khủng hoảng ở liên minh châu Âu ờ, ở, ở, ờ, ở nga ukraine dẫn đến hiện tượng giá dầu uh, lên cao dẫn đến giá than cũng lên cao bởi vì là than và dầu đó một sự tương đồng là vì nó là một cái nhiên liệu chất đốt đó mà hiện tại mùa đông ở các cái nước châu Âu rất là lạnh đấy thay vì không có dầu thì họ thấy đốt bằng than mà dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than rất là lớn dẫn đến là hiện tại sắp tới thì các cái ngành thép các ngành về thép thì à, cái cái biên lợi nhuận nó bị bóp lại và mình nghĩ mà cái ngành thép là nó không phải à, ông à, anh Trần Đình Long anh có nói rồi cái ngành thép không phải riêng quý 1 không phải quý 2 mà anh hưởng đến quý 3 quý 4 nữa hay nói cách khác là đến cuối năm nay thì ngành thép ừ, cũng rất là thể thảm luôn rất là thể thảm cái ông đầu tàu của ngành thép như ông Hòa Phát á ông Hòa Phát hiện tại ông mà phát ông lên từ giá 5 ngàn này ông lên rất là lớn rồi thì ông chỉ ông điều chỉnh giảm là bình thường thôi mà xấu là nó xấu là xấu do ngành chung thôi chứ không phải là xấu do ống đúng không thì ngành thép hiện tại nó đã đang một cái trend rơi rất là lớn này một pha hai pha mà pha này có thể nó sẽ có thể nó đi ngang một chút rồi nó xuống tiếp nó xuống tiếp còn còn xe, xe là rất là lâu nữa thì à, cái dòng thép mới thể lên lại được trong bối cảnh thị trường chung nó xấu như vậy đó và chỉ trừ rất là nhiều à, hoa sen đây đó là à, cổ phiếu nữa chỉ trừ là LC LC nó đang kênh xuống rồi mà mua giữ những pha canh những pha hồi như vậy có thể có thể uh, cân nhắc để uh, cắt bớt thoát khỏi LC thay vì cả, thay vì giữ các cổ phiếu mà giảm xấu như vậy thì mua các cổ phiếu mạnh à, những cổ phiếu mạnh á những cổ khoản tăng thì cổ phiếu mạnh nha nó sẽ bù lại những cái khoản ờ, lộ từ cổ phiếu xấu này chính sách cho ờ, quản lý ờ, và sen này PC1 này PC1 này PC1 thì tạm yếu á Techcombank này, POW này AG, AG này ITC này rất là đau lòng rất là đau lòng thì à, đối với trường phái đầu tư tăng trưởng này á, thì à, đầu tiên á, cái việc cái hoạt đầu tiên mà mình theo mình quan tâm đó chính là trend trend của cổ phiếu trend cổ phiếu hiện tại là nó đang ở trend lên lên xuống đúng không ạ đầu tiên là à, trend của thị trường chung này sau đó chúng ta quan tâm đến số trend của trend của trend của nhóm ngành đó và trend cổ phiếu nếu đối với thị trường chung á, nếu mà đối với một dòng cổ phiếu nào đó nếu mà có sóng dòng đó là cái điều tốt nhất và điều an toàn nhất hiện tại mình thấy có hai cái nhóm ngành mà có sóng dòng á hiện tại mình thấy đó là dòng um, dòng thủy sản điều thứ hai dòng thứ hai chính là dòng dầu khí hai dòng đó nếu mà các bạn đánh vào cái dòng đó thì nó rất an biến độ độ nó cực kỳ an toàn bởi vì khi mà có sóng dòng thì thì, thì à, là nó được ảnh hướng lợi từ thiên thời chứ không phải là hướng lợi à, không phải là do bất kỳ một cái à, nhóm nhà đầu tư tài chính nào đó ờ, đẩy giá lên không phải là một nhà nhóm nhà đầu tư tài chính nào đó có thể lái giá cổ phiếu đó lên đúng không ạ giống như nhóm thủy sản thì nó được hưởng lợi từ vẫn là cuộc chiến tranh từ nga ukraine thôi từ cái vĩ mô mà ra thôi đó mà hiện tại giá cá tra mặc dù là giá nguyên liệu cá tra thì nó có tăng à, nó có tăng tuy nhiên thì giá cá tra nó cao nó bù lại việc đó nó không giống như nhóm ngành thép á nhóm thứ hai là nhóm dầu khí thì cái ờ, hiện tại là bên SSI Research á, à, VND Research á, có ra một cái báo cáo về ờ, nhóm ngành dầu khí ở ờ, hiện tại sắp tới Việt Nam sẽ khai thác cái lô dầu ô môn á, thì uh, VND có đánh giá ba công ty được hưởng lợi chính là là PVD, PVS và GAT uh, ngoài ra còn có PVC này rồi uh, bọc ống dầu nữa PVC với công ty bọc ống dầu là PVB á. PVB các bạn đó thì khi khi mà khi mà cổ phiếu mà nó có cái sự sóng dòng sóng dòng tức là trong một dòng ví dụ như ờ, trong một dòng đó có năm bảy cổ phiếu hoặc là cả hầu hết các cổ phiếu ở cái dòng đó nó đi lên đấy đó, các bạn mua vào nếu các bạn chọn được những dòng đó thì nó biên độ nó cực kỳ an toàn đó hoặc là đặc biệt nữa đặc biệt nữa mà nếu mà các bạn chỉ mua cổ phiếu ở nó ở hàng đầu cổ phiếu hàng đầu nha mua những dòng đó thì nó biên độ lợi nhuận nó cực kỳ cao mình lấy ví dụ nha ANV đây đây đấu dòng thủy sản hiện tại thì ANV và VSC đó là hai con ngựa đầu đàn nó kéo cả cái dòng thủy sản để chạy hiện tại các bạn thấy không dòng à, đây là chỉ số biểu đồ của VN Index này nó chỉ tại một khoảng rất là ngắn này trong khi đó ANV nó bứt tốc nó đang chỉ số đang khó khăn đi lên vào trong thì à, những viên này các bạn thấy này ngay tại cái này luôn ngay tại cái này luôn này Đấy không thì chỉ thì đường trung chỉ mới vừa chớm một phục thôi là ANV đã bứt tốc sau khi đó thì đường trung bắt đầu đi đi ngang này ANV nó vẫn tiếp tục tăng trần vẫn tiếp tục bứt tốc, bứt tốc thì đây chính là cổ phiếu mạnh ở trong thị trường hiện tại đây chính là cổ phiếu mạnh ở trong uh, cái dòng hiện tại nó là cổ phiếu mạnh nhất trong dòng này đúng không ạ hay là VSC chẳng hạn VSC nó là một con mạnh cổ mạnh là gì cổ phải nó là phải ở những cổ mà gần đỉnh nhất của nó những cổ mà gần đỉnh nhất của nó đúng không ạ à, trend nó đang hướng lên và kênh xu hướng nó đang hướng lên đúng không ạ thì bởi bản chất của, của cái cái mà cô tại sao nó là về vậy tại vì các cái các mà khi mà sóng dòng à, đi lên á bởi vì các cái doanh nghiệp này là nó được hưởng lợi từ thị trường chung á, nó làm ăn rất là tốt lợi nhuận của nó cực kỳ tốt là ANV thì nó tăng trưởng ờ, năm nay năm ngoái đâu đó mình nghĩ nó cũng rất là nhiều mình thấy ví dụ như năm ngoái thì ờ, cả lời là năm nó đâu khoảng 120 tỷ thôi nhưng mà quý một năm nay đó là do cái đặc thù đó được xuất khẩu lớn nó được hưởng lợi lớn từ thị trường chung á giống như là liên minh châu âu hoặc là thị trường mỹ thị trường trung quốc và thị trường à, hàn quốc đấy thì cái biên lợi nhuận trong quý một quý của nó là, là bằng chấp xỉ bằng một năm ờ, đợt vừa rồi đấy bằng một năm của năm vừa rồi thì nó lại bứt tốc lên thôi nó được bứt tốc lên thì khi mà cổ phiếu mà nó ở những vùng đỉnh như vậy này nó ở những vùng đỉnh như vậy thì thì cái cái cái giá nó tăng cao bao nhiêu thì ta nó thấy không hợp lý bởi vì nó lợi nhuận nó liên tục được làm ra mà đúng không ạ lợi nhuận lợi nhuận của nó liên tục bốc vẩy các bạn con mặc dù các bạn có thể là không biết được à, là các bạn không phải là ừ, làm chủ doanh nghiệp hay là các bạn không phải là người trong doanh nghiệp đó tuy nhiên đối với các cái lợi thế về ngành các cái nhóm ngành thì các bạn có thể ước lượng được ước lượng được là cái ờ, quý sắp tới thì lợi nhuận nó sẽ bao nhiêu lợi nhuận nó sẽ bao nhiêu ước lượng được có thể nó không chính xác đâu nhưng mà có thể nó có khoảng khoảng nào đó thôi đúng không ạ đó mới giỏi thì đối với cô, thị trường chung này các bạn quan thấy thị trường chung nó chỉnh nó chỉnh liên tục chỉnh mà ANV nó đi nó chỉnh chung mình nhẹ nó đi lên này chỉnh nhẹ cái đi lên này bắt đầu test test lần thứ ba test lần 1 này test lần 2 test lần 3 test lần 3 xong nó đi lên luôn đó ờ. test cửa mạnh cái đó cơ mà và trong khi đó cái cái, cái vùng đáy của nó nó nằm quanh quanh đây thôi nó không có giảm được nó không có giảm nữa đúng nó test ba đáy ba lần mà không thủng thì thì cái biên những cổ phiếu mà test đáy đáy ba lần mà không thủng thì đây đấy chắc chắn là phiếu cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh nó mạnh thì được dùng rất là nhiều này các bạn so sánh nó nhìn nhìn về các bạn rất là dễ hiểu luôn á đúng không ạ thì được dùng như đi xuống như vậy cổ phiếu uh, ờ, ANB đi ngang vậy nó bứt thoát lên thị trường chung như cần hồi phục nhẹ một phát là nó bứt thoát lên hoàn toàn nó bứt thoát nó chạy lên chạy rất dễ chung đây là những con ngựa đầu đàn mà các bạn nên mua chứ không phải như mua những cổ phiếu ở tốt tỏ lòi bên dưới này Hoa Sen hay là, là Hòa Phát hay là Vinamilk hay gì những cổ phiếu đó còn còn lâu nó mới chạy được cổ phiếu mạnh là gì là những cổ phiếu ở kênh trên mà có xu hướng đang lên rất là mạnh mẽ luôn các bạn mua các bạn mua vùng ngay vùng cây này các bạn có lơ cũng, cũng vẫn còn điểm mua cơ mà ngay cái này ngay cái này mục đỉnh để các bạn lên nó vẫn còn tiếp tục lên hiện tại thì ANB đã tăng đến 20 và tăng 50 phần trăm rồi tăng 50 phần trăm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 phiên 10 phiên tăng 50 phần trăm kinh khủng chạy khủng khủng khiếp luôn á rồi cổ phiếu mạnh là đầu tiên là trend xu hướng trend của thị trường chung trend của nhóm ngành đó đây là cái con đầu đàn nếu mà các bạn mua ASM này à, sao mai ấy, thì nó không phải là con mạnh của thị trường, con mạnh nhất à, các bạn thấy không cái cái pha điều chỉnh của nó này nó test này nó test này đáy một này đáy hai đáy ba đáy sau nó cao này <coughs> đáy sau nó thấp đáy trước đó đáy sau nó thấp hơn đáy trước đỉnh sau nó thấp đỉnh trước hay đáy khác là những con này nó rất là yếu nếu các bạn nó cũng là nhóm ngành thủy sản đấy nhưng mà đây không phải là con ma con mạnh nhất đúng không nó sẽ những con mà nó sẽ nó nó nó bỏ theo thị trường chung như vậy thì nó hồi phục cũng cần tương tự như thị trường chung thôi tức là nó không phải là con mạnh nhất con mạnh hơn thị trường chung nó nên các bạn mua những cổ phiếu này thì nó rất là lâu để hồi phục rất là lâu rất là lâu để có thể lên được cũng là dòng thủy sản cả đúng không ạ dòng thủy sản hiện tại như VSC này VSC VSC thì nó gần tương tự như uh, à, HAH à, nhầm ADV mình xin lỗi mọi người nói lộn test này test lần một test lần hai này test lần ba này rồi hồi phục và đi lên đó hiện tại thì VSC vẫn chưa có lên quá nhiều nói vừa nói với đỉnh một chút xíu thôi chưa lên quá nhiều nó chưa bứt thoát mình uh, ờ, nhiều như à, ANV rồi hay là IDI e IDI e mình nghĩ nó là con cũng khá là mạnh nhá hiện tại nó đang tiến sát về vùng đỉnh đỉnh cũ của nó uh, ờ, e IDI thì uh, ờ, giảm thì nó cũng giảm uh, đáy sau cả đáy sau nó thấp đáy trước tuy nhiên thì con này thì đặc trưng đặc trưng của nó là nó thuộc cái dòng đầu cơ á, nó tới hơi tính đầu cơ một xíu đấy cho nên nó bứt thoát này rất là nhanh này những con này là thủy sản thì ba con này là có ba con ANV, VSC và ID cứ theo tương tự như vậy các bạn có thể chọn mà mua vậy à, một cái câu hỏi đặt ra nữa là các bạn nên nên mua những cổ phiếu nào bây giờ hiện tại bây giờ về ANV nó chạy mất rồi đúng không ạ ANV nó, nó chạy rồi thì nên mua như nào ARV nó chạy mất rồi mà trong khi đó là IDI hay là VSC đó nó chạy sau thì ờ, thì câu hỏi đặt ra là nên chọn cổ phiếu ờ, mạnh đã chạy trước rồi hay là nên mua cổ phiếu phía sau này đúng không ạ các bạn nên có chọn được vị trí thứ một này một hai và ba đó bây giờ nếu còn bây giờ ở thời điểm hiện tại nó thị trường nó chỉnh thì nên mua cổ phiếu nào hay là bây giờ hay hay nên đưa nên nên chọn những cổ phiếu nào hay nên mua cổ phiếu sau á đúng không ạ nên chọn cổ phiếu như ID e hay là VSC hay là cổ phiếu ANB có chạy rồi bây giờ nên chọn cổ phiếu nào thì theo cái quan điểm của mình nhá thì bản chất của con đầu đàn nó vẫn là con đầu đàn nó vẫn khỏe thôi đúng không thị trường chung cái khi lúc mà thị trường chung nó chỉnh mạnh như vậy nó còn không giảm được thì nó sợ gì bản chất của nó rất là khỏe cho nên là kể cả thị trường chung nó giảm như vậy mà nó không nó mà nó cũng không giảm nhiều thì đây đích thị là một cổ phiếu khỏe còn cái những cổ phiếu mà thứ hai thứ ba thứ ở ờ, thứ ba thứ tư thứ năm như còn ASM thì không đáng để mua bởi vì nó không có mạnh đúng không ạ mình chỉ mua chúng ta chỉ mua những con mạnh nhất thị trường thôi mua có những con mạnh nhất là thị trường chính là những con mà an toàn nhất mặc dù điểm mua của nó sẽ cao hơn một chút nhưng là những cổ phiếu đó cực kỳ mạnh nó mạnh nó nó an toàn hơn rất là nhiều bởi vì cái cái sức khỏe cái đội tạng của nó rất là mạnh thì mình nếu mà mua thì mình vẫn khuyên mọi người nên để ý đến dòng cổ phiếu mạnh nhất thì được tóm lại chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất thì được còn những cổ phiếu mạnh thứ hai thứ ba thứ tư thì không mua mạnh nhất hoặc mạnh thứ hai thôi còn thứ ba thứ tư không mua đó đó là nguyên lý nguyên lý mà để chọn cổ phiếu thôi đó đầu tiên là các bạn phải qua, qua xem xét coi giao thị trường chung nó thế nào đã rồi xong cái dòng nào dòng nào mạnh nhất nên chọn dòng nào xong bắt đầu chúng ta mới đầu đi đi vào còn chọn cổ phiếu chọn cổ phiếu các bạn sau đó các bạn chọn là chọn điểm mua điểm bán điểm mua còn điểm bán điểm bán thì tùy nha thì đối với các đối với các cổ phiếu mạnh nha, thì mình mình mình thì mình không có có quan điểm là bán sớm cổ phiếu không có mình không có bán sớm cổ phiếu đối khi mà cổ phiếu có sự điều chỉnh hay là đạt ví dụ như là Ờ, có một số nhà có một số anh chị theo trường phái đầu tư thì ờ, nói là cổ phiếu tăng um, 25 phần trăm thì chốt lần đầu hay là 35 phần trăm chốt lần đầu rồi 50 phần trăm chốt đốt còn lại số còn lại mình thì mình không có quan điểm theo quan điểm của mình là mình sẽ để cho nó cổ phiếu nó chạy nó lại đi hết ờ, cái trend của nó sao mình sẽ bán mình để quan sát thị trường thôi theo follow của nó follow theo thị trường đó rồi mình sẽ mua chứ không mình không có không không có là đặt target gì cả cái việc target của cái việc đặt target để các bạn ờ, tới mục đó tới mục tiêu nào đó để các bạn ờ, canh các bạn chốt thôi chứ thuần thật ra mình thấy nó cũng không hợp lý lắm đâu. hoặc là một số bạn có thể dùng Fibonacci chẳng hạn để các bạn đặt target nhưng mình mình thấy việc đó thì nó không cần mình thì không không không không không dùng Fibo mình cứ để cho nó chạy cái đã hai nữa chính là dòng dầu khí dầu khí thì có một số mã mạnh như là một số mã mạnh như đầu tiên là BVS BVS hiện tại nó là một trong những dòng mà được hưởng lợi uh, những cổ phiếu được hưởng lợi thị trường chung đó là hiện tại thì PVS nó đã là một kênh hồi phục hướng lên rồi à chuyển qua bên này đi PVS này nó chỉnh uh, nó test đáy thứ nhất đáy thứ hai đáy thứ ba này hạ ba ba điểm nó đi lên này thì chính là nó là tạo trend này cái trend của nó đã thực sự đang hướng lên rồi đây là những điểm mua nó khá rất an toàn này đúng không trend nó mới hiện tại là đang đi, đi hướng lên rồi BVS thì uh, ông à, PVS này ông là bên dịch vụ kỹ thuật dầu khí thôi ông hỗ trợ cho các cái ông mà khoan dầu uh, khoan dầu chứ ông khoan là chủ yếu là ông PVD ông khoan đấy thì ông là cung cấp các vật tư này rồi um, tiếp uh, tiếp tế về lương thực thực phẩm này rồi uh, cung cấp cho nghi cho cán bộ này rồi đưa đón cán bộ này đó rất là nhiều cái ngành nghề dịch vụ quanh uh, quanh quanh PVS uh, ông là dịch vụ kỹ thuật dầu khí mà đấy hay là ông PVD ông PVD này ông gì ông ông đơn vị đi khoan khoan dầu á đây ông PVD này ông thì ông cũng test ba ba điểm một này hai này ba điểm này à, đi lên đó đây chính là cổ phiếu mạnh hiện tại thì nó chưa chưa phải là kênh à, nó đi lên à, từ vùng đáy nó chưa phải đi lên từ à, vùng vùng đỉnh nha tiến sát đỉnh nhưng mà nó là cổ phiếu được hưởng lợi thị trường chung đó hay là cổ phiếu BSR BSR thì à, đó nó test nó test 3 điểm này mà nó cái đặc biệt BSR là nó nó giảm từ vùng đỉnh trở xuống nhưng mà nó giảm không có quá nhiều như thị trường chung mà nó phục hiện tại các bạn thấy không từ từ ngày 17 tháng 5 đâu đó hiện tại đâu đó khoảng 20 ngày hiện tại thì nó là hồi phục lên gần sát vùng đỉnh luôn rồi đến vùng đỉnh của nó rồi mục đích của nó luôn à. đúng không ạ thì con này con này con dòng mình con biết rồi là mình đánh giá là một trong những cổ phiếu mà mạnh nhất ở ờ, thị trường trong dòng dầu ờ, thị trường hiện tại các nhìn mà các bạn nhìn cái ba đường à, các ba đường ờ, MA của nó này nó, nó nó hướng lên rất mạnh mẽ luôn hướng lên cực kỳ mạnh mẽ đường giá đường giá này đường MA này 10 20 20 20 và 50 này có thêm đường MA đường MA thì bắt đầu nó bắt nó bắt đầu nó hướng lên này đó ba đường này nó nằm theo thứ tự hướng lên với nhau thì điểm mua của nó là mình có mình có mình có mua điểm này có thể hơi buồn xíu nhưng mà không sao đó mình mình thấy khá là ổn mình vẫn tiếp tục giữ BSR có phiếu nữa là gác, gác thì ờ, ông này ông phân phối khí thì gác hiện tại nó đang tên cái mục đỉnh của nó mục đỉnh của nó mà thời đại của nó này đó đó tạo mô hình hai đáy mọi người có thể tùy cần tùy mọi người có thể cân nhắc và tham gia ba phiên vừa rồi thì cái khối lượng của nó khá là lớn đây luôn khối lượng của nó bắt đầu tham gia từ này qua tham gia từ những cây này này hợp lý luôn á nó gáp hiện tại nó ở vùng đỉnh của nó rồi rồi à, PVB PVB thì à, ông này ông bọc vào ống dầu tuy nhiên à, mình à, đánh giá PVB thì nó có mạnh bằng các cổ phiếu như PBS à, hay là gác, hay là PVS hay là à, PVD à, PVC đây PVC mình đánh giá cao hơn PVC rất nhiều nha nó trend nó là hướng đi lên rồi nó test ba đỉnh đáy này một hai ba cái ba đáy của nó bắt đầu hướng đi lên bắt đầu hướng, hướng lên rồi test uh, và các bạn mua những cái này này hoặc cái này cũng hiện tại có thể tham gia PVC hiện tại nha PVC có thể mua đó. PVC có thể mua bạn để ý không thấy thấy von cây von của nó giảm dần giảm dần này, này cái khối lượng của nó kiệt dần khối lượng nó kiệt dần luôn á khối lượng kiệt dần luôn thì các bạn có thể tham gia ở PVC này đó, ờ, PV GAT, PVS, PVC, PVD, BSR tập, tập trung bốn ờ, cổ phiếu đó rồi ờ, thêm một số dòng nữa như ờ, cổ phiếu nữa như HAH đây là những cổ phiếu mạnh nhất thị trường HAH thì tại nó là vượt đỉnh nó là ờ, vượt, đỉnh của nó rồi đỉnh vào thời đại của nó luôn rồi đúng không gắt thì HTH nó là hướng lên rất mạnh mẽ luôn cổ phiếu này các bạn cũng có thể tham gia cân nhắc tham gia nha tham gia mua thì về dài hạn thì HAH thì năm nay nó tăng lợi nhuận nó tăng của nó đâu đó khoảng 35 phần trăm mình nhớ câu lộ là như vậy mọi người có thể check lại thông tin nha mình nhớ không chính xác đâu HH hiện tại thì nó vẫn đang hướng lên hướng lên rất mạnh mẽ này hướng lên cực kỳ mạnh luôn đó đó là con mạnh nhất trong dòng vận tải biển đến tính đến thời điểm hiện tại đó gì thì nó đi sau thôi GMD nó đi sau hàng HH đó. GMD thì nó thì là nó đang tiến ở vùng đỉnh nhưng mà mình thấy sức mạnh của nó thì không bằng HH được hay là vốt vốt thì nó nó ở vùng cánh dưới, cánh dưới đi lên à, cánh giữa đi lên á thì ờ, sức mạnh của nó thì thua xa HH rất là nhiều nếu mà mua thì mọi người cái canh mua những con cổ phiếu hàng đầu á cổ mua chỉ mua cô những phiếu hàng đầu đây là những những gọi tấm cái, cái cái tấm thẻ đảm bảo an toàn mọi người trong tài khoản mọi người đó hay là VNA VNA thì nó mạnh hơn vốt rất là nhiều nó mạnh hơn vốt đợt vừa rồi thì nó tăng lên nhiều rồi sau đó nó có chỉnh nó có giảm giảm tuy giảm không nhiều nhưng mà sức ờ, mạnh của nó thì không có mạnh được như HH à, ờ, dòng thủy sản rồi dòng cảng biển rồi Đức Giang DGC hóa chất Đức Đức Giang á, Đức Giang thì hiện tại vừa rồi ấy, thì nó có cái gì có cái thông tin gì Đức Giang là nó nó mới chia tách cổ phiếu từ 223 ngàn xuống còn 107 ngàn đó thì ờ, hôm thứ sáu rồi nó tăng trần bật trần luôn và khối lượng hầu như <laughs> không có khối lượng luôn các bạn nhìn thấy cái khối lượng của nó cái von khối lượng của nó cực kỳ thấp cực kỳ thấp rất khó để tham gia không không không, mua được đâu không mua cái này đâu bạn nào mà mua phiên thứ sáu vừa rồi là phải nói cực kỳ may mắn luôn kể cả các bạn mua cái cái trận luôn mình nghĩ đến thứ hai này thì đức giang vẫn tiếp tục tăng thôi vẫn tiếp tục tăng trận thôi à, tiếp theo là là hóa chất hóa chất thì chủ yếu đức giang này thôi đức giang thì lợi nhuận của nó cực kỳ tốt không có dễ gì mà Đức Giang nó tăng từ nó tăng bao nhiêu năm nay nó vẫn tăng tăng đều như vậy mà nó tăng bao nhiêu vẫn hợp lý đúng không ạ tại vì lợi nhuận nó làm ra đều mà đây nó tăng từ từ năm 20 2020 đến nay đó, nó tăng nó tăng từ giá 10 ngàn nó cứ tăng đều đều đều đều đều, đều đến tháng, 2 năm rồi nó vẫn hợp lý người ta vẫn thấy nó vẫn hợp lý tại vì lợi nhuận nó làm ra rất là lớn nó tăng từ 10 ngàn tăng 10 lần lên tăng 10 lần tăng 10 ngàn lên 115 à, ngàn nhưng mà do nó hợp lý bởi vì lợi nhuận doanh nghiệp của nó vẫn vậy lợi nhuận nó vẫn vậy nhưng mà nó chia tách công, thêm cổ phiếu tức là quy mô công ty nó lớn hơn thôi à, về bản chất của việc à, chia tách này thì mình đánh giá là à, là cái tổng tài khoản của mọi người thì nó vẫn không như vậy nó không thay đổi gì cả đấy mọi người được cái một được, được, được mấy phiên trận à, lợi nhuận lợi nhuận mấy phiên trận này thôi còn mấy cái kia thì còn thua đấy còn cái phần à, có một cái thuốc cổ phiếu mà đối với những cổ phiếu mạnh như đức giang này mọi người có thể giữ tiếp tiếp tục giữ để à, lấy cổ tức cũng được rồi à, dòng hóa chất thủy sản à bán lẻ bán lẻ có một số cổ phiếu được à, rất là tốt như MWG MWG thì kênh ờ, hướng vẫn hướng nó vẫn đang đi lên nha mọi người có thể giữ tiếp giữ tiếp và có thể tham mua thêm cũng được đó thì uh, tăng trưởng của MWG là hàng năm đều là 30 phần trăm 30 phần trăm một năm 30 phần trăm một năm không ít đâu đối với quy mô uh, quy mô uh, MWG khi một doanh nghiệp nhỏ các bạn tăng 30 30 phần trăm một năm thì nó bình thường nhưng với doanh nghiệp uh, vốn hóa tỷ đô hàng hai hàng, hàng chục tỷ đô rồi á hàng trăm tỷ đô rồi á thì 30 phần trăm đó là một câu chuyện hoàn toàn khác đó là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn á để mà tăng được 30 phần trăm là cái hệ máy nó cái tức là bạn thấy một con à, con voi á nó tăng 30 phần trăm nó khác với một con kiến tăng 30 phần trăm cũng 30, cũng số 30 phần trăm thôi nhưng mà quy mô ba cái con ừ, con con voi nó tăng 30 phần trăm nó bằng có mấy trăm này con kiến cộng lại nó khác nhau hoàn toàn đấy thế nên quy mô càng lớn mà nó cái tăng tốc độ tăng trưởng của nó vẫn duy trì được đó là một một trong những doanh nghiệp rất là đáng để các bạn đầu tư hay là FDT FDT có thì mọi người vẫn có thể tiếp tục giữ nha đối với cổ phiếu này tuy nhiên thì mình thấy nó không có mạnh như được như MWG hay là DG với kép DG World DG World thì nó đang tiến về vùng đỉnh của nó đúng vâng không ạ thì ờ, các bạn mua thì mua những cây này, này. đây thì hiện tại đi DU nó đang tái tích lũy lại để nó đi lên thì à, ờ, hiện tại đi DU là những năm trước là nó phân phối độc quyền các cái sản phẩm về Xiaomi hay là uh, Mi Xiaomi hay là Mi hay là um, các sản phẩm từ Trung Quốc hay là phân phối các sản phẩm như từ Apple như là iPhone hay là à, Apple Apple Watch hay là iPad, iPad gì đó rất là nhiều uh, Pad ông pet này thực ra cái tên của ông nghe rất là mùi rắc rắc mùi dầu tuy nhiên thì ờ, ông pet này thì thực bản chất của ông là ông về phần ở các bán lẻ này phần nhiều doanh thu từ bán lẻ nó nhiều là các cái doanh thu từ cái ngành khác về dầu khí Đấy. dịch vụ dầu khí tuy nhiên nó chả liên quan đến dầu khí nhiều ông này ông về bán lẻ rồi ông uh, ờ, PNG PNG thì uh, trong những năm gần đây nha à, tốc độ tăng trưởng của nó đâu đó 40 phần trăm 40 45 phần trăm đây thì nó phản ánh vào giá rồi các bạn thấy không BND nó từ 102 ngàn nó tăng lên 132 ngàn 102 ngàn nó tăng 132 ngàn này khủng khiếp tăng 20 20 phần trăm nữa 20 22 phần trăm rồi uh, thì các cổ phiếu ở thị trường hiện tại nó cũng loay quay loay quay có mấy mã này thôi đó tuy, tuy nhiên mọi người từ cân nhắc đầu tư nha từ cân nhắc mọi thông tin của mình chỉ là ở mức khuyến khuyến nghị rồi à trong dòng cảng có một con con nữa là VSC con này là con con ờ, container á đây nó hiện tại nó đang ở vùng đỉnh của nó đấy Mọi người nếu mà đối với dòng cảng người có thể ờ, tham gia quan sát thêm cái con này đó có này video mình kết thúc ở đây nha mọi người thì à, về à còn về tuần tới nha tuần tới thì mình nghĩ là thị trường vẫn tiếp tục là đi à, đi có thể là có thể thể chỉnh có thể thể chỉnh nha tuy nhiên đối với cổ phiếu mạnh thì mọi người giữ vẫn không vấn đề gì cả tiếp tục giữ tiếp thì nó chỉnh thì không nhiều đâu thì đường chung nhớ giảm như vậy thì đối với những pha mà chỉnh ngắn hạn như vậy nó không sẽ không giảm nhiều rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé